Rồi lời đầu tiên cho em gửi lời chào đến toàn thể các bác và các anh em đã trở lên kênh youtube của vị Thì một ngày mới vị chúc cho tất cả các anh em và các bác thật nhiều sức khỏe nha Rồi hôm nay vị rất là vui thì đã trở lên kênh youtube của vị Thì vị sẽ muốn chia sẻ là cho các anh em một vấn đề Là hôm nay vị có một cái máy của khách Khi à, họ cài Win 10 rồi nhưng mà với điều như nó bệnh như thế này các anh em Nếu các anh em nào sử dụng Win 10 một thời gian này có một số bệnh khi chúng ta mở power vào Phải đồng máy vào thì khi chuẩn bị vào Windows thì nó sẽ có báo một màn ảnh đen như thế này đen mà lọ lọ rồi đen dạng như ờ, là laptop mình đang ngủ vậy đó cái bệnh này gọi là cái bệnh là power stress nếu các anh em nào á theo theo vị nghĩ là chắc chắn là bệnh siêu power stress nha thì các anh em nào dướng vô tình trạng này mà biết cách cách khắc phục thì thôi còn nếu chưa biết cách khắc phục á thì à, cho vị 5-10 phút dành cái thời gian của các anh em ra để à, các anh em xem hết clip của, của vị à, điều đó là một cái điều mà vị rất là trân trọng rất là quý mến yêu các những à, các bác các anh em đã chấp nhận bỏ ra thời gian quý báu mình để xem hết clip coi này của vị à, và theo và theo đó thì để cho vị có động lực để vị chia sẻ những clip có ý nghĩa mang đến cho tất cả các bác chị các anh em ở trên cộng đồng youtube nha rồi bây giờ nếu các anh em nào mà muốn khắc phục được tình trạng này thì vị mời tất cả các anh em và các bác theo dõi hết clip của vị coi vị khắc phục tình trạng này như thế nào rồi vị không nói dài dòng nữa giờ sau đây vị mời tất cả các anh em và các bác theo dõi clip vị rồi bây giờ mình sẽ bắt tay vào việc rồi xin phép các anh em vị quay camera lại tiến hành chú chú chú chú chú chú vô rồi bây giờ mình tiến hành mà cắm dây nguồn và mình khởi động vào máy nha các anh em thì cái bệnh này á thì trước đây á, vì đi làm cho người ta thì mình cũng ờ, biết thôi chứ à, đa phần mà cha sinh mẹ đẻ ra đâu ai biết hết được cha sinh mẹ đẻ ra là không ai biết hết à mình trừ khi mình học hỏi người này người kia mình gia chạm nhiều rồi á, à, trong cuộc sống thì mình mới biết được nghe tất cả các anh em đấy và hôm nay mình đã biết rồi vậy thì à, vị sẽ chia sẻ những kiến thức này lại cho tất cả các anh em các bác nào mà dướng vô phải vô cái tình trạng này thì hy vọng cái clip của vị sẽ mang lại hữu ích cho các bác và và các em và người xem nha đó. hy vọng à, cái à, một ngày nào đó anh nào đó và cô anh chị cô chú nào đó dướng vô tình trạng này hữu duyên xem được clip này của vị khắc phục theo cái à, hướng hướng dẫn của vị thì nó nếu ok thì các các anh chị em ờ, cô bác đừng quên ấn cho vị một cái nút đăng ký và ấn thêm cái chuông nữa để mỗi khi mà Vĩ có những clip mới up lên thì các anh em và các bác cũng đều ờ, biết hết nha rồi bây giờ chờ chuẩn bị vào Windows Vĩ sẽ giải cho tất cả các anh em và các bác làm nha rồi bây giờ tất cả các anh em từ từ rồi bây giờ phía bên tay trái của mình nè chỗ à, có chỗ có biểu tượng Windows và khi mình đưa gà con chuột vào đây nó sẽ nổi chữ star lên các anh em à, các anh em bấm vào đây sau đó các anh em bấm vào cái chữ bánh có bánh xe cài đặt là chữ Steam đó nha rồi tiếp tục nó sẽ ra một cái giao giao diện Windows Steam này các anh em bấm vọ vô cái màn hình ở góc này qua nó bấm Steam luôn đấy Steam luôn rồi ở đây các, các anh em tìm đến cái chữ này cho bạn nha đang bị à, quay xích lại cho các anh em thấy rõ tí cái này à, hơi tối vì cho nó sáng là cho rõ cho anh em làm nha rồi bây giờ các anh em tìm đến chữ là power và uh, select nè các anh em bấm giữa bao vô power select tiếp tục á phía bên tay tay tay, tay, tay phải của mình tay phải của mình các anh em bấm vô chữ ờ, chữ a giờ giờ power steam luôn Đấy không đây các anh em bấm vào đây power steam luôn nè nằm phía phía bên tay bên tay phải mình nha rồi các anh em bấm vào bấm vào khi bấm vào thì nó sẽ ra một cái giao diện của cái uh, power uh, này thì các anh em á 30 cái hàng đầu tiên bỏ xuống hàng số 2 các anh em chọn vào cho vị nha cái hàng số 2 nha rồi chọn vào thì ở đây nha các anh em ở đây á thì à, nó ra một cái giao diện này thì các anh em bấm chọn vô cái uh, chữ uh, trang gas uh, à, Dostin này rồi các anh em ấn vào đây lúc này sẽ ra một cái giao diện như thế này thì á, các anh em để ý này cho cho vị nè để kỹ chỗ này cho vị nha đây cái hàng đầu tiên nha cái hàng đầu tiên nó có đang chết vô ô vuông này cái mình bỏ cái dấu chết này ra nha bỏ cái dấu tách này ra rồi sau đó các anh em bấm sell lại rồi sau cái là mình thoát ra rồi bây giờ mình tắt máy nha các anh em tắt máy rồi mình khởi động lại coi như là là như vậy là đã là, là xong rồi đó các anh em cái nếu các anh em làm các anh em và các các bác làm theo clip quý vị này chắc chắn là sẽ hết bị nha rồi bây giờ để ờ, bị tắt máy đi bị khởi động cái nữa rồi bây giờ mình khởi động nghe lại nghe các anh em rồi khởi động máy lại Đấy. những cái à, này rất là đơn giản nó à, nó nhẹ nhàng và không có cái gì phải cầu kỳ cả cái này thấy không mình sẽ bỏ cái dấu tách nó ra là chắc là chắc chắn là ok rồi máy này coi năm à, thế hệ à, thế hệ 3 mà chạy cũng hơi chậm tí máy của khách đó rồi chậm rồi ờ, đi vô nghe anh em ấy vô bình thường rồi đấy đấy thấy không và những cái à, khi anh em tắt cái đó đi rồi nó nó nó sẽ không có cái gì mà ảnh hưởng đến à, Windows mình đâu nghe tất cả các anh em rồi bây giờ clip của vị cũng à, khá là dài rồi thôi xin phép các anh em hẹn gặp lại các anh em những clip tiếp theo nha rồi mến chào tất cả các anh em nha nếu các anh em thấy clip của vị có ý nghĩa và mang lợi ích và cho các anh em để các anh em đừng quên ấn cho vị một cái nút đăng ký để ủng hộ tinh thần cho vị để vị có thể ra những clip à, mà tiếp theo nha rồi một lần nữa cảm ơn à, tất cả các anh em và các bác đã bỏ ra chút thời gian quý báu để xem hết video của vị nha rồi bye bye